tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phát tiếng hướng cùng Đức Chúa Trời, Ngài ác sẽ lắng tai nghe. Trong ngày gian truân, tôi tìm cầu Chúa. Ban đêm, tay tôi dơ thẳng lên không mỏi. Linh hồn tôi không chịu an ủi. Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời bèn bồn chồn, than thở và thần linh tôi sờn mỏi. Chúa giữ mí mắt tôi mở ra, tôi bị bối rối không nói được. Tôi suy nghĩ về ngày xưa, về các năm đã qua, Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi, tôi suy gẫm trong lòng tôi và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Chúa há sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài há chẳng còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ Ngài há dứt đến mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao? Đức Chúa Trời há quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài há có khép lòng thương xót ư? Tôi bèn nói, đây là tật nguyền tôi nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chí Cao. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa. Cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy gẫm những việc làm của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh, có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân sự Ngài, tức là con trai của Gia Cốp và của Joseph. Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa, các nước đã thấy Chúa bèn sợ, những vực sâu cũng rúng động. Các mây đổ ra nước, bầu trời vang ra tiếng và các tên Chúa bay đây đó. Tiếng sấm Chúa ở trong gió chốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh. Con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu bước Chúa không ai biết đến. Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên. Chương 10 Hỏi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời Và tìm cách lập sự công bình riêng của mình Nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp Đặng xưng mọi kẻ tin là công bình Và Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách này hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì nói như vậy. Chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là để đem đấng Christ xuống. Hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem đấng Christ từ trong cái chết lại lên. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Juda và người Greg không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại, nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Esai có nói rằng Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe Mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng Nhưng tôi hỏi, có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất Và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian Tôi lại hỏi, Thế mà dân Israel chẳng biết chi hết sao? Môi-se đã nói rằng, Ta sẽ dục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân, Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Lại Esai nói cách bạo dạn rằng, Những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, Ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi hàng ta. Sống về dân Israel thì rằng, Ta đã dơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Chương 5 Vả, các vua Amorit ở bên kia sông Jordan về phía tây và các vua Canaan ở gần biển vừa hay rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho nước sông Jordan bày khô trước mặt dân Israel cho đến chừng đã đi qua khỏi thì lòng họ kinh khiếp và nao sờn vì cớ dân Israel. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy sắm sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì lần thứ nhì cho dân Israel. Vậy, Giô-suê sắm sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì cho dân Israel tại trên gò Ara-lốt. Này là cớ Giô-suê làm phép cắt bì cho họ. Các người nam trong dân chúng đã ra khỏi xứ ai Egypto, tức là các chiến sĩ, đều đã chết dọc đường trong đồng vắng sau khi ra khỏi xứ Egypto. Và hết thảy dân chúng mà đã ra khỏi xứ Ai Cập đều có chịu phép cắt bì. Nhưng sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, người ta không có làm phép cắt bì cho một ai trong những người sinh ra dọc đường tại nơi đồng vắng. Vì dân Israel đã đi trong đồng vắng 40 năm cho đến chừng cả dân sự đã bị chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra khỏi xứ Ai Cập mà không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có thề cùng chúng rằng: sẽ chẳng cho họ thấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ họ ban cho chúng ta, tức là xứ đượm sữa và mật. Và Ngài đã dấy lên con cháu của họ mà thế vào chỗ. Ấy là con cháu này mà Giô-suê làm phép cắt bì cho, vì chúng nó không có chịu phép cắt bì dọc đường. Khi người ta làm phép cắt bì cho hết thảy dân sự xong rồi, thì họ ở lại chỗ mình trong trại quân cho đến chừng nào lành. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay, ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ai Egypto. Nếu người ta gọi chỗ ấy là Ginh-ganh cho đến ngày nay. Dân Israel đóng trại tại Ginh-ganh trong đồng bằng Jericho và giữ lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng này và lối chiều tối. Ngày sau lễ vượt qua, chính ngày đó, dân sự ăn thổ sản của xứ, bánh không men và hột rang. Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ thì đến sáng mai, mana hết. Vậy, dân Israel không có mana nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Canaan. Sải khi Giô-suê ở gần Jericho, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng, Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp, không, Bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. giê-suê bèn sấp mặt xuống đất lại và hỏi rằng Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng giê-suê rằng Hãy lột giày khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đứng là thánh. giê-suê bèn làm như vậy. Chương 6 Vả Jericho đã đóng cửa mình cách nghiêm nhặt trước mặt dân Israel, không người nào vào ra. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Kìa, ta đã phó Jericho, vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận. Phải làm như vậy trong sáu ngày. Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước, cầm bảy cái kèn tiếng vang. Nhưng qua ngày thứ bảy, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành bãi bận và bãi thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình. Vậy Giosue, con trai của Nun, gọi những thầy tế lễ mà nói rằng, hãy khiêng hòm giao ước và bãi thầy tế lễ phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va, cầm bảy cái kèn tiếng vang. Người lại nói cùng dân sự rằng, hãy đi vòng xung quanh thành, và những người cầm binh khí phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va. Khi Giô-suê đã nói cùng dân sự xong rồi, bảy thầy tế lễ cầm bảy cây kèn tiếng vang ở trước mặt Đức Giê-hô-va, vừa đi tới vừa thổi kèn, còn hòm của Đức Giê-hô-va theo sau. Các người cầm binh khí đi trước những thầy tế lễ thổi kèn, còn đạo hậu đi theo sau họ. Người ta vừa đi vừa thổi kèn. Vả Giô-suê có truyền lệnh cho dân sự rằng Các ngươi chớ la, chớ có nghe tiếng nói mình, chớ có một lời chi ra khỏi miệng các ngươi, cho đến ngày nào ta biểu rằng hãy la lên, bây giờ các ngươi sẽ la. Hòm của Đức Giê-hô-va đi vòng chung quanh thành một bận, rồi chúng vào trại quân và ngủ đêm tại đó. giô dậy sớm và những thầy tế lễ khiêng hòm của Đức Giê-hô-va. Bảy thầy tế lễ cứ đi trước hòm của Đức Giê-hô-va, cầm bảy cây kèn tiếng vang vừa đi vừa thổi. Những người cầm binh khí đi trước họ, còn đạo hậu đi theo sau hòm của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ vừa đi vừa thổi kèn. Ngày thứ nhì, chúng đi một vòng chung quanh thành rồi trở về trại quân. Chúng làm như vậy trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy, các người đó dậy sớm, vừa tưng sáng và y như cách trước, đi chung quanh thành 7 lần. Chỉ nội ngày đó họ đi chung quanh thành 7 lần. Lần thứ bảy, những thầy tế lễ thổi kèn, thì Joshua nói cùng dân sự rằng hãy la lên vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi. Cái thành và mọi vật ở trong sẽ bị phú dân cho Đức Giê-hô-va như vật đáng diệt. Chỉ một mình Ra-háp là kỳ nữ với hết thảy người ở cùng nàng trong nhà sẽ được sống, vì nàng đã giấu sứ giả của chúng ta sai đến. Nhưng hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dân diệt đi, vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Israel đáng bị diệt và gieo sự loạn lạc vào trong đó. Phàm bạc, vàng và hết thải vật bằng đồng cùng bằng sắt đều sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Các vật đó sẽ nhập kho của Đức Giê-hô-va. Vậy, dân sự la lên và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn bèn la lớn lên và vách thành liền ngã sập. Dân sự leo lên thành, mỗi người ngay trước mặt mình. Chúng lấy thành, đưa gươm qua diệt mọi vật ở trong thành nào nam phụ lão ấu, cho đến bò, chiên và lừa. Bây giờ Josué nói cùng hai người đã đi do thám sứ mà rằng, Hãy vào trong nhà kỵ nữ, biểu nàng và mọi người thuộc về nàng đi ra, y như hai người đã thề cùng nàng. Vậy, hai người trai trẻ đã đi do thám sứ, bèn vào biểu ra háp cha mẹ nàng, anh em và mọi vật chi thuộc về nàng đi ra. Hai người đem hết thảy gia quyến nàng ra, và để ở ngoài trại quân Israel. Đoạn, chúng phóng hỏa cái thành và mọi vật ở trong, chỉ để bạc, vàng và món chi bằng đồng, bằng sắt nhập vào kho của đền Đức Giê-hô-va. Vậy, Giô-suê bảo tồn sự sống của Ra-háp là kỵ nữ, luôn nội nhà của cha nàng và mọi vật chi thuộc về nàng. Nàng ở giữa Israel cho đến ngày nay vì nàng có dấu sứ giả mà Giô-suê đã sai do thám Jericho. Bây giờ, giô phát thề rằng, Phạm ai chổi lên xây lại thành Jericho này sẽ bị rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va. Đặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết. Dựng cửa nó lại, tất con út mình phải chết. Vậy, Đức Giê-hô-va ở cùng giô và danh tiếng người đồn khắp trong xứ. Chương 7 Song dân Israel có phạm một tội về vật đáng diệt vì A Can, con trai của Cạc Mi, cháu của Sáp Đi, chắc của Serach về chi phái Juda có lấy vật đáng diệt và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Israel. Ở Jericho, Joshua sai người đến thành Ahi gần Beth Aven về phía đông Bê-tên và truyền lệnh này rằng: Hãy đi lên do thám xứ Vậy, các người ấy đi lên do thám thành Ahi, đoạn trở về cùng Joshua mà rằng: lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó, nhưng hãy cho chừng vài ba ngàn người đi lên đó mà đánh thành a Chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó, vì người a ít quá. Vậy, có chừng ba ngàn người đi lên đó, nhưng họ chạy trốn trước mặt người a Người a giết chừng 36 người, rượt theo họ từ cửa thành cho đến Shebarim và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước. Giuse bèn xé áo mình. Rồi người và các trưởng lão Israel sắp mặt xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và vải bụi đất trên đầu mình. Giô-suê nói, Ôi Chúa Giê-hô-va, sao Ngài đem dân này qua sông Giô-đanh đặng phó chúng tôi vào tay dân Amorit mà làm cho diệt đi? Ôi, chớ chi chúng tôi chọn phần ở lại bên kia sông Giô-đanh. Thang ôi, hỡi Chúa, sau khi Israel đã xây lưng trước mặt kẻ thù nghịch mình, tôi còn nói làm sao? Dân Canaan và cả dân ở xứ này sẽ hai điều đó sẽ vây chúng tôi và diệt danh chúng tôi khỏi đất. Rồi Chúa sẽ làm sao cho danh lớn Chúa? Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng, hãy đứng dậy. Sao ngươi sấp mặt xuống đất như vậy? Israel có phạm tội. Chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó làm dối trá và để trong bao mình. Bởi cớ đó, dân Israel không thế chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, phải xây lưng trước mặt chúng nó, vì Israel đã trở nên kẻ bị rủa xả. Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa hãy đứng dậy làm cho dân sự nên thánh và hãy nói rằng các ngươi khá làm cho mình nên thánh về ngày mai vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy hỡi Israel ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi ngươi không thấy chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy vậy sáng mai các ngươi sẽ đi đến gần từng chi phái Chi phái nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng họ hàng. Họ hàng nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng nhà. Nhà nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng người. Người nào bị chỉ ra là kẻ có của đáng diệt đó sẽ bị thiêu nơi lửa cùng các món thuộc về người. Vì người đã bội giao ước của Đức Giê-hô-va và phạm sự xấu hổ trong Israel. Vậy, Giô-suê dậy sớm biểu Israel đến gần từng chi phái và chi phái Juda bị chỉ ra. Đoạn, người biểu các họ hàng Juda đến gần và họ hàng Serach bị chỉ ra. Đoạn, người biểu họ hàng Serach lại gần từng gia trưởng và sáp đi bị chỉ ra. Người biểu nhà sáp đi đến gần từng người thì A Can, con trai của Cạc Mi, cháu của sáp đi, chắc của Serach về chi phái Juda bị chỉ ra. Giô-suê bèn nói cùng A-can rằng, Hỡi con, xin hãy tôn vinh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel và ngợi khen Ngài. Hãy thú thật cho ta điều con đã làm, chớ giấu chút nào. A-can thưa cùng Giô-suê rằng, Phải, tôi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel và này là điều tôi đã làm. Tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Sinea tốt đẹp, 200 siết lơ bạc và một nén vàng nặng 50 siết lơ. Tôi tham muốn các món đó và lấy nó. Kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới. Joshua bèn sai người chạy đến trại, thấy áo choàng giấu tại đó và bạc thì ở dưới. Họ lấy các vật đó giữa trại, đem về cho Joshua và cho hết thảy dân Israel, rồi để trước mặt Đức Giê-hô-va. Bây giờ Joshua và cả Israel bắt a con cháu Serach, cùng lấy bạc, áo choàng, nén vàng, con trai con gái của người, bò, lừa, chiên trại và mọi vật chi thuộc về người mà dẫn đến trong trũng Aco cô Joshua nói, sao ngươi có khuấy rối chúng ta? Đức Giê-hô-va chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Israel ném đá người, họ thiêu các người ấy trong lửa và lấy đá lấp chúng nó lại. Kế ấy,